Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đàn Trang đây Và xin lỗi các bạn vì à, cũng cũng cỡ từ rất lâu cỡ, cỡ từ khi mà mình đang đăng lên video của mình thì chắc cỡ video cuối của mà mình đăng lên là cỡ 3 hay 4 tháng nên như vậy mình sẽ bắt đầu quay video lại vừa lập trình lại và mình mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ không không có khoảng nữa đâu khoảng vay bởi vì đây là mùa hè và nó rất là lạnh nên là mình có thở làm nhiều nhiều điều đó là giờ mình sẽ bắt đầu bài video lại và trước khi bắt đầu uh, bắt đầu video thì các bạn nhớ nhấn like share và subscribe kênh mình đấy để mình có thêm uh, nỗ lực phấn phấn đấu được để mình quay thêm nhiều video mới nha và giờ bắt đầu nè thì bài học bài học hôm nay chúng ta học chỉ là vừa cách đỡ làm hiệu ứng hình hình nền di chuyển giống như là khi mà mình à, đi núi ấy mà camera nó cứ chĩa vô mình ấy mà mình đi ra thì cây ấy mình sẽ đi cây nó mình đi về phải camera về phải thì cái cây mấy cái cây này bên cạnh của này nó chỉ quay bên trái rồi mình đi ra khỏi rừng thì mình rừng ra ở bên trái đúng không nên đấy à, mình chúng ta sẽ lên cho cái phong nơi cứ giống như cái rừng hoặc là núi ấy, mình mới đi ra ta sẽ lùi sang bên trái bên phải này đó và nó sẽ biến mất để bây giờ bắt đầu thì à, đầu tiên chúng ta sẽ tạo phong nền trước đây chúng ta à, ban đầu thì chúng ta đã biết là nó sẽ có bầu trời đây chúng ta sẽ đỡ ảnh bầu trời lên nha nên là cho nó độ béo nó nhỏ lại rồi cho nó kéo tôi ngoài tắt cái viên đi ngoài đúng đây đỡ cái ảnh đó ở giữa cùng giữa cùng nha rồi nay thấy một trời màu xanh rồi đúng không giờ chúng ta tạo thêm cái mặt chơi nữa này như thế này đây rồi chúng ta nhấn nếu chúng ta muốn tạo ra một hình tròn hoàn hảo ấy à, con đói chúng ta nhấn giữ ship rồi chúng ta nhấn giữ chuột về yeah. nếu không nhấn thì nó sẽ thành uh, mấy cái hình uh, elip như thế này rồi rồi xong rồi chúng ta kéo nó ở góc bên phải trên cùng hiện nay trái bên trên cùng nhưng mình sẽ chọn bên này rồi rồi được rồi đấy chúng ta đã có phòng nền chúa đúng không cảnh bầu trời thì cánh mặt trời chúng ta không nói làm cho nó di chuyển được do nếu mà chúng ta đi xe đến cửa đâu ấy thì mặt trời bầu trời nó còn luôn luôn ở đó nên chúng ta không làm giờ chúng ta mới tới cái phần quan trọng đó chính là phần uh, tạo tạo ảnh nền đầu tiên chúng ta nhấn vào đây chọn một nhân vật đúng không chúng ta nhấn vào nút vĩ để nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới đối tượng không và chúng ta sẽ đặt tên cho nhân vật đối tượng đó chính là à, hơn lệ ảnh hơn, đây ảnh ảnh hơn, rồi chúng ta chỉ nhấn vào trang phục nữa chúng ta tạo ra cái ảnh hơn đó giờ ấy giờ chúng ta đang được tạo ra núi đúng không thì chúng ta sẽ chọn cái màu à, màu cỡ màu xanh rồi chúng ta kéo dây khỏi bằng ship nha ở trên nhấn nữa đây ở ờ, chân ấy chúng ta sẽ cho nó chỉnh cái đồ dây nó sẽ cho nó tới chỗ viên rồi đấy chúng ta kéo cho nó kéo xuống dưới đấy kéo xuống dưới cửa dây cho nó chung với cái viên nha rồi chúng ta nhấn vào cái nút đỏ bằng vàng nha nè chúng ta thấy cái mấy cái viên màu xanh đây không ở trên cung mà chúng ta nhấn một trong nhấn cái viên màu xanh đó nó sẽ tạo ra một cái độ cong mới tôi kéo cái nút cho nó ra là nó sẽ tạo ra cái cong à đấy thế nó cong rồi rồi chúng ta chỉ nhấn này nó tạo thêm một cái nút cho mới và chúng ta làm cho nó xuống và chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi đã đến cuối cùng là đến cuối rồi chúng ta thử làm đấy rồi đấy kiểu vậy rồi đợi mình à kéo lên đây mình đợi xuống dưới lại cho nó cần cần đối vậy hôm nay thì đặt cái tọa độ x và y nó quay trở lại vào số 0 đấy hay nó được rồi đúng không à, rồi giờ ấy ảnh à, nên vậy đúng không chúng ta giờ muốn nó di chuyển khi mà con mèo nó di chuyển ấy nó đi nó đi à, được một vạn nữa rồi thì nó khi nó nó chỉ di chuyển qua như thế này đấy nên giờ chúng ta đừng muốn cho nó à, khi đi nó núi nó bị lùi sang trái nó đi về trái thì núi nó lùi sang phải kiểu như vậy đấy cho nó chân thật rồi giờ chúng ta ấy, chỉ nhấn vào nút sự kiện à chúng ta à, chim cái lần khi bấm vào lấy cơ màu xanh rồi chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ tạo ra một cái biến mới số biến của tôi bởi vì nó không có tác dụng gì chúng ta tạo ra một cái biến mới này x là chính x của cái ảnh nền này và nhấn nút chỉ nhân vật này nhấn ok tại sao chúng ta thêm này là bởi vì khi nó di chuyển thì nó sẽ lùi về sang trái đúng không nhưng khi à, nó di, di tới dây thì nó chỉ đỡ lại một cái khoảng trống rất lớn thấy không khoảng trống đây à đây nó nóc thở đắp lại được nên chúng ta cần phải có uh, à, bảng xe của nó nên chúng ta phải đỡ chuyển mức tôi để cho thêm để cho kim tèo kim biến riêng cho cho mỗi à, cái thở cái thở bàn xe và cái góc và chúng ta tèo thêm một biến rồi ra chúng ta là biến camera là cái à, tổ đồ ít và cùng mèo nó để đi được mà đi xe được bao lâu ấy và chúng ta cho tất cả nhân vật là nhấn ok rồi đầu tiên chúng ta thêm đặt thành không rồi chúng ta sẽ ừ, thêm tèo bạn xe của bạn thân tôi để tạo thêm cái ảnh nó mình đỡ mình à, đắp lại cái chỗ trống đây à. và chúng ta cho chúng ta muốn cho xe cho hai cái ảnh nó này cái góc với cái mạng xe không bị uh, không bị dính lại với nhau thành uh, chúng ta nhìn ra à, một cái ảnh nó này thì chúng ta thay đổi x buộc lượng 480 cũng như là chiều dài của trẻ cái màn hình sân khấu này và chúng ta xong chúng ta nhấn tin bắt đầu bắt đầu chạy hình nền nền là cái ảnh nền đấy người khi chúng ta nhận được bắt đầu chạy hình nền thì chúng ta cho nó lặp lại mãi đặt tọa độ ít đặt tọa độ ít bằng tọa độ x của chính cái bàn xe là cái bàn góc đó à, trừ cho cái camera và chúng ta chạy nếu chúng ta muốn thử được ấy thì chúng ta ra nhấn nút camera Đọc, mình, mình chỉnh camera rồi mình chỉnh camera ít rồi giờ mình nhấn chuột phải đây mình có cái nút thanh trượt mình nhấn này và mình thay đổi phạm vi thanh trượt là hai ngang thôi nữa mình cho thử dịch đây mà chúng ta thấy không vậy nó để dịch được không ạ chúng ta kéo chút xíu là nó để tới rồi nha rồi đây đấy chúng ta kéo chúng ta thấy cái nó nó di chuyển không wow, thấy nó đẹp không nó kiểu giống như nó, nó chân thật đấy nhưng có một điều là khi mà đi tới một độ xe nhất định thì nó độ xe quá thì nó sẽ tệ ra một con trống mới nên chúng ta cần phải cho cái ảnh chúng ta không cần phải tạo nhiều bảng sao hàng tỷ bảng sao chi cho mở chúng ta chỉ cần đặt uh, lấy hai cái bảng sao với bạn hai cái bảng sao đó chúng ta cho nó khi mà nó đi tới đường biên không ấy thì nó sẽ quay trở lại ở cái đường biên bên phải giống như khi nó đi tới đường biên bên trái của mình nó sẽ biến mất và nó quay lại biên bên phải như vậy và trước khi làm thì chúng ta sẽ thấy có có hai cái rồi có hai cái chỗ hai cái viên gặp nhau đây thấy nó bị kiểu sao sao chúng ta sẽ quay lại và chúng ta chỉnh chúng ta nhấn cái phần này nha đấy được coi thử nha rồi được rồi rồi được rồi được rồi rồi chúng ta quay lại bây giờ chúng ta muốn dây thì chúng ta chỉ cần sự trợ giúp của cô me này chúng ta nhấn vào nhấn vào sự kiện và thiêu cái lệnh khi bóng này lấy cái màu xanh và chúng ta sẽ cho nó lặp lại mãi nói nói cái chỉ số à, lặp lại mãi nói cái đây à. đây chúng ta biết cái chia lấy dư không giống như 10 ờ, 10 chia 2 dư 0 10 chia 3 dư 1 10 chia 4 dư 2 ấy 10 chia 6 dư 4 ấy đấy dư ấy nó chỉ lấy dư không ra kia kèm ra x chia cho 480 cũng như là độ chiều dài của kẻ cái sông men hình sân khấu này để chúng ta cho nó chạy ra di chuyển này hãy nó dần lên từ không là ở giữa trong cho nên lơ đến cuối cùng xong rồi khi nó lên 480 thì nó sẽ quay lại số 0 mà nó chỉ chạy tiếp đến 480 tiếp nó sẽ quay lại số 0 đấy nên là nó chỉ là một cái thuật toán lắc một cái ờ, một cái lệnh toán rất là hay rồi chúng ta có thể cho cái hình nền à, khi nó ở bên đi đến bên phải cung thì nó sẽ quay lại sang bên trái này lấy cái này đây đỡ vào đây và do nó có hai cái bảng sale của cái ảnh đó ở chúng ta cho nó chia lấy dư 480 480 chia nhân cho hai đấy còn đợi nha chúng ta sẽ tạo ra một cái biến mới đó chính là string x string x rồi chúng đợi ở đây Granite Stream X là uh, X chưa cho camera X cho ấy nó đỡ đây à nó đỡ Stream X chưa lấy vô cho 480 nhân 2 và chúng ta sẽ chạy ôi dồi chứ là nó bị lỗi à đấy nó chạy lên dây xong nó quay lại ui hay nó bị lỗi thì rồi đúng không đấy chúng ta thấy nó lên ấy mày nó không có đi đến cái phần à ờ, cái phần ở đâu ta ở bên trái à nhớ là phần âm ấy nó đấy chúng ta chỉ lấy nó trừ chào 480 rồi chúng ta sẽ chạy đấy chúng ta thấy nó đã chạy xong dù này nó lên 480 và nó quay nó tăng lên tiếp nó còn không có mất nó nó nó chi hết mấy cái khoảng trống ờ, ở bên trái là phải rồi nó chúng ta để lên sau cái phần này đấy rất là hay đúng không và còn một cái nữa thì nó đi xuống có lúc nó cũng bị vậy có lúc ấy có vài cái lỗi thường sẽ xảy ra là hai cái phần cạnh uh, ở bên trái cùng và phải cùng có lúc nó sẽ hiện ra nó chúng ta sẽ uh, ờ, sẽ ta đây chúng ta sẽ lấy một lấy chọn cái bút bị đây à chúng ta đặt đồ đây là một học về chúng ta sẽ nhấn chuột ở dưới cành viên này nhấn một cái xong rồi ở dưới đây cũng nhấn một cái rồi đấy có vậy thôi nhấn hai cái vào chuột đó là xong một chị đã ra biết xong đấy xong rồi đấy như vậy chúng ta thấy nó chạy nhanh quá thì chúng ta có một cách đây rồi nha cái này chị là thay đổi cái chị lớn nhất nữa cho nó mười vô đấy nó nhanh quá đúng không thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biểu mới đó chính là đồ đồ chuột đồ chuột nhanh là đồ chuột của cái ờ, ảnh nó này nó nhanh ấy thì chúng ta đây là đồ chuột nhanh chúng ta chỉ đặt đồ chuột nhanh của cái ờ, ảnh nó là bao nhiêu ta chúng ta có thể chỉ đặt là 0,25 mươi chừng chúng ta lấy đây à chúng ta lấy nó nhân lên đây camera x nhân cho nhân cho không không phải là không 0,25 nha là đường trượt nhanh vậy khi chúng ta chạy chúng ta kéo à chúng ta thấy nó chậm không chúng ta kéo đến cuối của mình nó mới tới được chút xíu à giờ nếu chúng ta đặt về một bơi thì chúng ta biết rồi nó chỉ nhanh đến cửa nào nó chắc này nó để quay hai mươi mấy cái không còn chúng ta làm không phẩy năm chúng ta thấy không nó để chậm lại Vậy thấy nó chồng lại nó đi qua có 10 cái Vậy à. khi đặt một là đi qua hơn 20 cái Và đặt 0,25 là đi qua có một cái à. là hết đến cuối đây rồi Nên đó là lộ chuột nhanh đấy Và mình đang nhắc tới cho các bạn Giờ Chúng ta sẽ tới Chúng ta sẽ copy vào đây Nhân bản ha à. Vì các bạn muốn có một cái ảnh lên khác Chúng ta đợi đây chúng ta xóa cái này đi chúng ta tạo ra cái mới chúng ta đỡ cái đất đi đất sao cho nó đẹp đẹp ấy rồi giờ chúng ta muốn cho nó đi đến lớp trường trung ấy chúng ta nhắn đây trả lo tuyệt cung rồi đấy chúng ta cho xong rồi cho nó đi lui một phía ấy, cho nó chi của mèo rồi đấy rồi đấy nó đẹp rồi đấy chúng ta làm cho cái đây nhỏ lại chút ờ. à, ok rồi minh à ơi đây rồi từ đây nữa là mình copy cái này rồi đấy rồi giờ chúng ta xì lem giống như cái tương tự lúc document đâu ấy rồi thì chúng ta tạo đồ chuột mới đây chúng ta tạo ra à, chúng ta ghi là đồ chuột ảnh luôn đấy chúng ta nhấn for display only cho nếu không thì ấy cái đồ chuột nhanh ấy của ảnh nó đây nó chỉ nhanh hơn rồi cho nó ở gần còn cái đây là nó ở núi nó ở xe nó phải chuột chồng lại vậy nếu mà dùng hai cái cùng một lúc thì nó sẽ bị hư bị lỗi nó hai nó sẽ chuột như nhau vậy là dành cho tất cả mọi biến ừ, đối tượng và chúng ta phải đợi cho nó là for display only thôi thế là ghi lên độ trường ảnh lên tiếp tạo tiếp qua for display only vậy hai cái để có cái biến hai cái biến riêng đó chính là độ chịu ảnh thôi chúng ta chỉ làm lại tương tự như uh, lúc nãy không phải ờ, năm đây nhân cho đồ chuột đồ chuột ăn lên rồi đồ chuột ăn lên đây cho nó nhân đồ chuột ăn lên rồi cho nó chạy lại đấy nó cũng bên nhau nhưng mà chúng ta chỉnh cái đây lại à, à lên một đây chúng ta sẽ thấy cái khác đúng không đây chúng ta đăng vào là, đây nó thấy thấy cái ờ, cây không ờ, nó lại gần chỗ đỉnh núi ấy thì do cái đây à chúng ta chỉnh đây là thành không chấm hai thôi nha còn đừng nói sao đấy chúng ta chạy thấy không cái núi này nó chậm lại rồi ấy mà cái phân mà đất mà chúng ta đang đi nó nhanh hơn đấy là mới đúng vậy đấy vậy chúng ta là xong cái phân ảnh nó rồi thấy nó đẹp không đấy cái này có thể được dùng cho mấy cái kiểu cuộc chuyến đi à, à những chuyến phiêu lưu đâu ấy rồi rồi giờ chúng ta sẽ lấy cho con mèo ấy nó tự di chuyển luôn chúng ta đặt camera ít là không đi rồi chúng ta cho con mèo nó đứng vào tọa độ này tọa độ này ta cho nó đứng ở đúng chỗ nha âm 80 rồi ok nó sẽ lập lại mãi là di là thay đổi đồ thay đổi camera x lên một nhưng mà đó là là đó cũng sẽ à, next custom để chúng ta đợi nó riêng cho nó chỉ cần phải có cái lệnh à, đợi cho không thì nó chỉ di chuyển chạy như splash nó thiệt đấy ô nó hơi chậm ấy tờ bên l mưa nha Đấy chúng ta thấy nó chạy chưa Chúng ta đợi được trên 4 à Rồi hay Hay lắm Đấy chúng ta thấy chưa Nó là chạy được rồi Đấy là chạy tiếp luôn rồi Đấy nó vẫn còn chạy ấy Đấy chúng thấy nó tuyệt vời không nè chúng ta đã làm được phần này quá hay giờ ấy, chúng ta sẽ tới cái phần tọa độ y thì uh, các bạn luôn thắc mắc tọa độ y đâu ra đúng không thì giờ chúng ta sẽ lấy tọa độ y nha rồi đấy chúng ta uh, cho nó thì chúng ta uh, nhấn vô biến chúng ta để biến mới đây chính là camera y đấy chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ đặt camera e không đi rồi ảnh nó nãy còn cái ảnh nó nãy thì chúng ta sẽ đặt camera chúng ta sẽ đặt cái chúng ta không cần biến gì hết chúng ta chỉ cần à, đặt đồ đồ y thôi à, cái lệnh trong cái phần à, một thiên lệnh nhóm lệnh di chuyển đặt y ra à, rồi mới bật đi lên cho nó dễ hiểu nha đấy đây rồi đỡ mình tạo là cái camera rồi chúng ta chúng ta đỡ mình đặt lại nha chúng ta đặt là đặt đồ y là camera y đây không trừ cho camera y coi đúng chưa ta rồi đúng không rồi và chỗ này cũng vậy đặt y là đây đặt y là không chưa cho y không chưa cho y ấy cũng có thử là tọa đồ y của chính nó cái bè bốn cái bè đỡ vô nha rồi chúng ta muốn cho nó được hơn ấy thì ở gần về ở xe ấy rồi đỡ nhân cho được chịu ảnh lên cái kiểu như vậy nhân cho được chịu ảnh lên luôn rồi rồi rồi chúng ta chạy thử nha ô oh, cái này sẽ nó không chạy ha oh no oh no oh no chắc là đập bân à đây hôm nay bị sao nữa đặt ít là ít extreme à mình đặt đồ chịu ảnh nó là không đặt một chứ chúng ta đặt cho nó một nha đầu hà đây đặt một đấy ok giờ chúng ta đặt camera ơi uh, à, slide ơi chúng ta cho nó keo rồi đấy nó keo rồi đúng không ừ. giống như là trong Mario ấy nó nhảy nó đấy là nó sẽ keo rồi nó keo trong thật không nữa nhưng có một cái không được ấy cũng như nó bay lên luôn <laughs> giống như nó nhảy lên sau nó xuống nhưng mà nếu các bạn không muốn vậy ấy thì các bạn có thể làm như thế này chúng ta trong mèo ấy nó đặt đồ đồ y là đây camera trừ yêu oh no cái đây bên đâu là tọa đồ đầu tiên là âm 100 âm 100 trừ y đây đấy các bạn thấy không con mia nó cũng bị uh, à, lượt theo ấy đấy quá được nó ok rồi chúng ta chạy cái này thử nhau ô con mèo với cái đây bị di chuyển theo à? là muốn không nó, nó bị ấy thì chúng ta nhấn vô đây chúng ta làm cái điều tương tự chúng ta uh, chọn cái màu gì đó đây là tương tự và chọn là không chọn lại một và chúng ta lên trên cô máy chúng ta đỡ thêm một vài cái thứ đây đây một vài thứ nhỏ nhỏ như thế này đấy nhấn chuột vô đây nhấn chuột vô hai bên cạnh trên cung này à. cái đây cũng vậy nhá anh nó nè nếu mà nó nó cao quá với cô mèo rồi nhìn thì lấy nó cũng hơi vô dụng <laughs> đây ô cũng ô rồi được rồi đấy đấy đẹp rồi rồi thì à, đấy chúng ta để xong chia chúng ta để làm xong hết mấy cái phần này rồi thì ấy chúng ta có thể cắt cái đây và cho nó chạy hẹp cho nó nhảy và đây là kết quả của cái chương trình thì nếu các bạn thích đấy thì các bạn à, nhớ like share subscribe kênh mình à, và nhấn nút chuông thông báo để mà được nhận nhiều video tiếp của mình nha và giờ video này cũng kết thúc rồi và hôm nay chúng ta để làm được cho hành cho cái uh, hiệu ứng à, hình nền chuyển động chân thật này bây giờ Xin chào và hẹn gặp các bạn lại trong video tiếp theo Bye bye